thì ờ, một cái hợp đồng công chứng thì có rất nhiều điều khoản và khi mà bạn đi ra công chứng thì đã có cái hợp đồng mẫu ờ, của bên công chứng ha nhưng mà bạn chú ý ba cái khoản sau đây thôi thứ nhất đó là cái khoản mà à, phí công chứng à, phí công chứng thì bạn à, phải bàn bạc đàm phán với lại bên à, phía cho thuê nhà xem là ai là người sẽ chịu cái à, trả cái phí công chứng đó à, là thường là bên chủ nhà sẽ chịu nhưng mà nhiều khi họ muốn chia đôi hay là bạn thấy cái ờ, phí đó không bao nhiêu cả và bạn muốn thuê cái bất động sản đó để bạn kinh doanh thì bạn có thể là chia đôi với chủ nhà ha cái phần thứ hai bạn quan tâm đó là thuế thường á là ờ, bạn là người đi thuê thì bạn sẽ không phải chịu thuế nhưng mà bạn cũng xem cái mức thuế này để khi chủ nhà họ có đề nghị ví dụ như là họ ờ, muốn cái giá trị của cái hợp đồng thấp hơn cái giá trị thật thì bạn cũng đừng có ngạc nhiên ha vì cái việc mà là Ờ, nếu mà bạn thuê nhà với cái giá trị cao họ phải đóng thuế ờ, bao gồm cả thuế ờ, môn bài rồi thuế thu nhập cá nhân và thuế VAT ha nếu bạn thuê của họ thực tế dưới 100 triệu một năm khoảng 8,4 triệu một tháng thì họ không phải đóng bất kỳ một cái thứ thuế gì cả nhưng mà nếu hơn 100 triệu một năm à, tức là hơn 8,4 triệu một tháng thì chủ nhà sẽ phải đóng ba loại thuế giống như lúc nãy tôi đã trình bày cái thuế thứ nhất đó là thuế môn bài à, và thuế thứ hai à, đó là thuế thu nhập cá nhân và thuế VAT thuế môn bài theo quy định của nhà nước ha thì nó cũng khoảng khoảng 500 ờ, tới một triệu gì một ờ, một năm còn à, thuế à, thu nhập cá nhân thì nó khoảng là 5% trên cái doanh thu à, là cái cái giá trị hợp đồng cho cho thuê và tiền BT cũng là 5% nên á, là à, bạn sẽ phải chú ý thêm à, cái phần mà là à, hợp đồng sẽ có hợp đồng chính và hợp đồng phụ nếu cái giá thì quá cao ví dụ như là bạn à, thuê cái căn nhà của họ với giá là 300 triệu một tháng thì đâu đó họ cũng sẽ đề nghị với bạn là họ sẽ không khai với cái giá là 300 triệu mà họ sẽ khai giá thấp hơn để có thể là giảm bớt cái ờ, phí mà đóng thuế quá cao như vậy ha ví dụ 300 triệu thì cũng khoảng là đóng 30 triệu một tháng rồi à, thì ờ, sẽ làm hai hợp đồng một hợp đồng để ký ở công chứng để chắc chắn rằng là cái nhà đó giao cho bạn và cái việc là bạn sẽ phải thanh toán cái tiền thuê nhà hàng tháng theo cái hợp đồng phụ tức là cái hợp đồng thực tế bạn phải thanh toán à, thì à, đâu đó trên cái việc mà là khi thực hiện á, thì à, nếu mà nó bình thường thì không sao nếu mà tranh chấp xảy ra à, có cái việc mà là không không có uh, xảy ra đúng như thế cái hợp đồng đó thì đưa ra tòa thì cái việc đó tòa sẽ bị uh, nếu mà là làm hai cái hợp đồng như vậy thì chắc chắn sẽ bị phạt ha thì uh, ờ, đó là có sự mà là khai không đúng á, thì sẽ bị phạt và sẽ bị uh, hợp đồng coi như là vô hiệu và tất cả mọi thứ đâu sẽ về về đó phải trả lại ha thì uh, cái việc đó nó cũng có những cái rủi ro nhưng mà thường ở ngoài kia thì người ta hay làm như vậy để giảm bớt cái mức thuế à, đó là một vài điều mà bạn có thể à, tham khảo à, khi mà bạn đi kinh doanh ờ, nếu mà bạn thấy cái video này của tôi nó có giá trị cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ cho họ và hãy nhấn subscribe cái kênh youtube của tôi để có thể nhận được video khi mà tôi đăng video mới lên cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo